Xin chào tất cả anh em nhé Thì uh, hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip này để giới thiệu đến cho anh em uh, đi làm tay cái anh em để anh em đi đánh tài xỉu, đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới giúp cho anh em luôn luôn có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ tự tin hơn khi anh em đi chơi ở sòng ở sới anh em nhé thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm tay cái đó chính là cái bộ hột tài xỉu trong suốt không tang anh em nhé thì như em nào mà đã sử dụng qua cái bộ sản phẩm một tài xỉu trong suốt tang mới nhất 2020 này thì anh em cũng đã biết được là cái độ hiệu quả này và cái tỷ lệ chính xác mang đến cho anh em là như thế nào đúng không ạ cái bộ hột tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này là cái bộ đồ chơi độc quyền của bên cơ sở bên tôi đã làm ra để cung cấp cho nha anh em đi làm tay cái để đánh tài xỉu bịp ở các sòng các sới nha anh em nhé thì khi anh em uh, sử dụng cái bộ hột tài xỉu trong suốt này để anh em đi lắc ở sòng ở sới thì cái bộ hột này nó cho anh em cái tỷ lệ đó chính là đi đều cho anh em chén tài chén xỉu nhé anh em nhé thì, thì anh em lắp nó ra cho anh em là chén tài chén xỉu đúng không ạ còn khi anh em mua hột bên tôi bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắp giữ tài giữ xỉu độc quyền bên cơ sở bên tôi nhé anh em nhé để giúp cho anh em lắp cái bộ hột tài xỉu trong suốt không tang mới nhất 2020 này theo ý muốn của anh em đúng không ạ thích tài có tài thích xỉu có xỉu đúng không? thì cái bộ hột này là hoàn toàn không tang không tích nên là anh em đi chơi sẽ yên tâm hơn thì à, cái bộ hột này nó cũng trong suốt nên là anh em cũng nhìn thấy rõ là nó có không tang rồi đúng không ạ đó, thì à, tôi sẽ bỏ qua cái bước thử cái tang tích cho anh em tôi sẽ bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn nó mua bây giờ tôi sẽ test cho anh em tỷ lệ đi đều cho anh em để anh em cảm nhận về cái bộ hộp tài xỉu trong suốt mới nhất 2020 này anh em nhé test cho anh em này tài đúng không ạ xỉu đúng không anh em bộ một đi rất là đều anh em nhá tỷ lệ chén tài chén xỉu cho anh em khi anh em đi lắc họ lên tài đúng không ạ và anh em để ý khi ờ, lắc cái bộ hột này anh em nhé bộ hột này ra đôi rất là nhiều để chờ lên bão nha anh em nhé và cái tỷ lệ ra bão khi anh em đi lắc thì nó khá là cao cho anh em đúng không ạ tiếp tục test cho anh em đó xuống xỉu luôn anh em rất là ok lên tài đúng không ạ lại tiếp tục có đôi bốn một con năm xuống xỉu đúng không anh em đó rất chính xác anh em nhé bầu đi rất là đều nó lại lên tài đúng không ạ năm năm sáu đó lại xuống xỉu rồi đúng không anh em đó, thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều với bộ tài xỉu trong suốt không tăng mới nhất 2020 này đúng không ạ và bây giờ tôi sẽ kết hợp cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên tôi để tôi test cho anh em đó xuống xỉu đúng không bây giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em thêm vài ba chén nữa nha anh em nhá xỉu đúng không ạ tiếp tục lại là xỉu tiếp đúng không anh em đó đúng không ạ vẫn là xỉu tiếp đúng không anh em hai hai một rất là ok đó không ạ lại hai ba bốn tiếp tục lại là xỉu nha anh em nhé vẫn lại là xỉu tiếp đúng không anh em đó đây là từ ngũ thiên này anh em nhé từ ngũ thiên vẫn là xỉu đúng không ạ và vừa rồi thì tôi đã giữ xỉu cho anh em vài chén rồi thì bây giờ tôi sẽ lên tài và tôi sẽ giữ tài thêm cho anh em vài chén nữa anh em nhé đó đúng không ạ năm sáu sáu lên tài đúng không anh em giữ tài luôn cho anh em này tiếp tục là tài tiếp đúng không ạ ba năm sáu đúng không ạ đúng không ạ sáu sáu bốn tiếp tục lại là tài tiếp đó đúng không ạ tiếp tục vẫn là tài 566 đúng không ạ quá kinh khủng đúng không anh em vẫn là gà tài tiếp đúng không? vẫn cứ là tài nha anh em nhé test cho anh em chén cuối cùng khui cho anh em vẫn là tài đúng không ạ thì vừa rồi thì tôi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hồn tài xỉu trong suốt hôm tang mới nhất 2020 này rồi đúng không anh em thì anh em nào có nhu cầu muốn được uh, mua các uh, bộ đồ chơi bộ sản phẩm chuyên về tài xỉu bịp mới nhất 2020 thì anh em có thể liên hệ với tôi theo ờ, số điện thoại tôi đã để ở trên màn hình nha anh em nhé Đó, anh em nào muốn được tư vấn muốn được tìm hiểu thêm về những cái dòng sản phẩm anh em đang có ý định muốn mua thì anh em kết bạn zalo với tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 anh em nhé thì ngoài bộ hồ tài xỉu trong suốt không tang mới nhất 2020 này ra bên tôi còn cung cấp cho anh em những cái bộ hột những cái con hột bông vụ trong suốt đúng không anh em đó. những con hột bông vụ trong suốt này để anh em đi chơi đó đó đúng không anh em anh em có nhu cầu anh em có thể liên hệ với tôi theo à, số điện thoại đây nha anh em nhé thì anh em nào đang xem video của tôi anh em à, hãy đăng ký kênh để anh em được tham khảo thêm về những cái dòng đồ chơi chuyên về à, tài xỉu bịp mới nhất hay không hay không mà tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo chọn lựa cho mình bộ đồ chơi phù hợp và ưng ý với mình khi anh em đi chơi nhé anh em nhé thì video này tôi làm đến đây là kết thúc rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn nha anh em nhé